xuống đi quay nó mới đẹp ngồi ngồi xuống quay mới đẹp Đây là chiếc xe Xpander Cross 2023 vừa về showroom bên em. Chiếc xe này thì có rất nhiều các thay đổi về ngoại thất và nội thất. Thế anh chị hãy cùng em xem những cái thay đổi về ngoại thất và nội thất của chiếc xe Xpander Cross 2023 này nó như thế nào quý anh chị nhé. Trước mắt quý anh chị là chiếc xe Xpander Cross 2023 đấy đúng không ạ? Thì uh, chiếc xe này quý anh chị thấy là cái phần ngoại thất của nó rất là đặc biệt, nổi bật này, bắt mắt đúng không ạ? Rồi là ừ, trông rất là sắc cạnh và đậm chất LV đúng không ạ? Đây, để tạo nên tổng thể như vậy thì uh, thứ nhất là cái phần uh, màu sắc thì quý anh chị thấy nó sẽ có hai tông màu là màu cam và màu đen ở trên lóc kia đó cái thành ra lóc kia cũng sơn đen luôn quý anh chị nhé đấy do vậy chiếc xe trông rất là bắt mắt thì ờ, nó chỉ có ở phiên bản ờ, màu cam thôi và màu ờ, màu màu trắng quý anh chị nhé còn lại màu đen và màu nâu xanh kia thì nó sẽ không có à, em cũng uh, cập nhật cho quý anh chị là Xpander Cross 2023 nó sẽ không có màu xám bạc mà thay đó nó sẽ là màu nâu xanh đó tức là nó sẽ có bốn màu là màu cam đen này màu trắng này màu đen và màu nâu xanh nữa để quý anh chị lựa chọn thôi không có màu bạc đó bây giờ ta sẽ à, xem từng uh, chi tiết thay đổi của chiếc xe Xpander Cross 2023 này nhé đây cái phần đầu xe này quý anh chị thấy đầu tiên là chúng ta sẽ phần uh, đi phần uh, đầu xe đó cái phần đầu xe này thì rất nhiều người đang mong đợi đây Đó chính là cái cụm đèn chiếu sáng của nó Thì ờ, cái đèn ờ, chiếu sáng của nó thiết kế mới là dạng T-shape giống như chiếc xe Xpander đời 2022 đúng không ạ Đèn LED mỗi bên là ba bóng LED dạng ờ, thấu kính đây Đó Rồi là cái đèn sương mù này cũng được thiết kế mới đây Trông rất là góc cạnh đúng không? Rồi là đèn xi nhan tích hợp với lại đèn định vị ban ban, ban ngày đấy ở trên cao này đó và la răng um, cái uh, ờ, cả ốp cản trước này rồi là lưới tản nhiệt này cũng được thiết kế mới đó. thì uh, tạo nên tổng thể cái đầu xe Xpander Cross này D2023 này trông nó đậm chất SUV hơn rất nhiều đúng không ạ đó cái ờ, đèn ờ, cụm đèn ờ, pha này quý chị nhé thì nó có là có chức năng là tự động bật tắt đèn chiếu sáng này và phía trên kia được thêm nữa là gạt mưa tự động và đầu xe này có trang bị thêm là camera 360 đây đúng không Đấy, quý chị thấy đó rồi bây giờ em sẽ quay cái phần thân xe cho quý anh chị thấy nhá cái phần thân xe này có đặc điểm nổi bật đó là cái màu sắc thì em vừa chia sẻ với quý anh chị rồi nhưng cái uh, Tiếp theo đó là nhiều người phản ánh về cái ờ, ốp cua lốp này, cái ờ, lẹp sườn này, lẹp lườn này. À, nó trước nó trông nó hơi gồ ghề, trông nó xấu, thì bây giờ nó được thiết kế mới trông rất tinh tế và nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn rất nhiều đúng không ạ? cái ốp cua lốp này, ốp lườn này, đó. Được thiết kế mới này. Rồi là cái kính, cái kính uh, chân gió này, đằng sau này được làm tối màu. Trông rất đẹp đúng không ạ? Anh chị thấy không? Đó. Rồi là cái la răng 17 inch này la răng 17 inch này cũng được thiết kế mới cái khoảng sáng gầm xe của chiếc xe này thì vẫn giữ nguyên là 225 mm và cái uh, uh, bán kính quay vòng của nó chỉ có 5,2 m thôi rất là nhỏ đúng không ạ đó rồi là quý anh chị thấy là cái ờ, gương chiếu hậu này, này có tích hợp là cụp gương này gập gương chỉnh điện này có thêm camera 360 ở phần đây đó tại nắm cửa thì có thêm uh, mở cửa bằng smart key đấy đây em sẽ quay quý chị thấy phần hông xe chiếc xe này trông rất là bắt mắt đúng không đẹp đẹp hơn so với lại đời 2022 đó cái mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe đây quý chị thấy cái mức tiêu thụ của nó là 7,3 lít ở đường hỗn hợp 9 lít ở đường ờ, trong đô thị và 6,25 lít ở đường trong đô thị đó Tiếp theo là cái phần à, đuôi xe quý anh chị thấy này. Đuôi xe thì à, cái cụm đèn chiếu hậu đèn hậu này, Đấy, đèn sau này cũng được thiết kế mới, đồng bộ với lại cái phần à, cụm đèn phía trước kia dạng T-shape kia trông chiếc xe nó hiện đại hơn đúng không ạ? Rồi là cái uh, cốp này. Đấy quý anh chị thấy trông nhìn đã thấy uh, chắc chắn rồi. Vì là nhà máy đã gia cường thêm cái vật liệu đó. ốp cả sau này cũng được thiết kế mới em sẽ quay cho quý anh chị thấy cái phần sau xe này đó rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong nội thất của chiếc xe Xpander Cross 2023 này xem những cái thay đổi của nó nhé đây em sẽ mở ra cho quý anh chị thấy do xe vừa về thì là em vẫn nguyên bản này em chưa cái nội thất của nó thì vẫn bọc ni lông nguyên quý chị thấy cái phần tắp ly cửa quý chị thấy đây Đấy, bọc da này với đường chỉ may thật này rồi là bệ tì tay này của cửa này Đấy, mã vân carbon này thiết kế mới trải rộng trải dài theo phương ngang này Đấy, trông chiếc xe rất là rộng đúng không ạ có thêm bệ tì tay này Đó. cái ghế ghế của, của của cái lái của chiếc xe này nó ghế chỉnh cơ thôi quý anh chị nhé đó rồi cái điểm chú ý chính là cái vô lăng của chiếc xe này được thiết kế mới này à, giống như chiếc xe Paro Sport đời 2022 và trước đó ừ đó có rất nhiều cái phím ờ, chức năng điều khiển đây rồi đến màn hình màn hình kỹ thuật số đây đó là màn hình 8 inch nhá quý anh chị nhá và có 3 chế độ hiển thị giống như chiếc xe Paro Sport ờ, quảng cáo trước đó, đó. trông rất là đẹp đúng không đó. rồi có phanh tay điện tử này phanh tay điện tử này auto hold này rồi ờ, điều hòa điều hòa kỹ thuật số này có chức năng uh, mắc cun này làm mát nhanh này Đấy. Đấy. đây là các cái nút điều khiển về ờ, cân bằng điện tử này camera 360 này rồi còn đây là sẽ là uh, chỉnh cao thấp của đèn pha đấy, đấy. còn đây là nút điều khiển uh, gương chiếu hậu nhá quý chị nhá đó đấy. điều hòa vẫn là điều hòa cho ghế thứ hai và ghế thứ ba đây đó à, em sẽ quay này hàng ghế thứ hai hàng ghế thứ ba này Rồi, không gian rất là rộng luôn như chị theo à. thì nếu quý anh chị quan tâm đến dòng xe Xpander Cross 2023 này em mời quý anh chị tới showroom bên em để trải nghiệm thực tế cái dòng xe Xpander Cross 2023 này quý anh chị nhé xôm đại em để trong video ạ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo ạ